vãi cái bộ truyền thuyết Trời ơi, thế này thì thì, thì lại kiếp len à God 6 kiếp len là vô địch à Rớt ca lông khan Rớt ca lông khan âu Ôi rồi ôi bốn con 5 tiền trong cái bộ gót đỏ Một cái người biết chơi chắc chắn là không thể bỏ qua được cái bộ gót đỏ trong cái trận đấu này rồi Chắc chắn là như thế rồi Ngu gì mà mà mà, mà không chơi Nói nó nhanh, ngu gì mà không chơi Đấy. Thế nên là ok hello anh em Chào mừng anh em đến với cả Tuấn gót đỏ <laughs> Phải nói là tôi rất vui khi được gặp lại anh em trong cái buổi tối thứ bảy cuối tuần Một cái tối thứ bảy cuối tuần rất đáng được mong chờ Bởi vì cả tuần rồi, cả tuần nay rồi là chơi là chả có cái tí gì gọi là màu sắc, tí gì gọi là đặc sắc cả Đấy, thế là anh em rất muốn là có một cái buổi tối đặc biệt vào cuối tuần Đấy, rất nhiều anh em là đang hóng cái buổi tối thứ bảy Đấy, và chủ nhật nha anh em nhá hai buổi hai buổi thứ bảy và chủ nhật là những cái uh, ngày mà tôi dành ra ở trong tuần để um, tôi chơi để ờ, cho anh em khám phá những cái đội hình El Classic, những cái đội hình huyền thoại đã trở lên coi như là bất hủ và có thể là dạo gần đây nó đã vắng bóng ở trên cái thị trường auto chess nhá. Cái meta là gần như là ít người chơi. Đấy thì tôi sẽ coi như là chơi trở lại. Đấy, tôi sẽ đưa nó trở lại đấy, theo một cái cách riêng đấy, cho nó hay ho nha anh em nhá. Vậy thì cái line up đó là gì? Vâng. Xin được coi như là trân trọng giới thiệu cho anh em Một cái line up kinh điển đã đi vào huyền thoại Của rất nhiều những cái ờ, thế hệ anh em chơi auto chat từ trước đến nay Đây chính là bộ cát đỏ <laughs> Có phải không? Không anh em ạ, à, không nhá Không phải bộ cát đỏ đâu gót đỏ tôi nói tuyên bố luôn nhé trận này thì thế nào cũng sẽ có rất nhiều người chơi gót đỏ cái, cái cái cái bộ truyền thuyết như thế thì làm gì có chuyện là không ai chơi gót đỏ đấy nhưng mà tôi không chơi nhá em nhá để tăng cái phần gọi là kịch tính và coi như là hấp dẫn lý thú trong cái trận đấu ngày hôm nay với vai trò là một cái người sáng tạo nội dung tất nhiên rồi không ai đi theo cái số đông cả tôi quyết định là sẽ đi ngược lại số đông anh em nhá đi ngược lại số đông để đem lại cái điều thú vị dành cho các anh em trên kênh đấy nhá và anh em nên nhớ nhá anh em nhớ kỹ này tối thứ bảy và tối chủ nhật hàng tuần sẽ là những cái live kinh điển Những cái trận đấu hay nhất của tôi mà tôi up lên nha anh em nhá Mà cái độ hay ấy, của cái video của tôi ấy, thì nó lại tỷ lệ thuận với cả cái lượt like nha Ui <laughs> Cái gì ấy nhỉ Dạo gần đây thì không hiểu sao Cái con gấu nó kiểu nó quen tôi rồi ấy Nó quen nó quen chơi với tôi rồi nó cứ thế nó ra chơi với tôi thôi Được đấy Được đấy nhưng mà đừng có lừa tôi như là cái trận trước là được Chứ còn lừa tôi như cái trận trước cái ra cái con gấu Ờ ra là cái con gấu ở ra 4 ấy hai con gấu ấy, gấu xin ra sớm nhưng mà đến tận round thứ 27 mới lên được cái con gấu assassin 2 sao. Mà đấy là ra được có hai con gấu assassin thôi. <laughs> Chứ còn là phải dùng trứng để đập. Đấy, cái trận trước đấy, anh em còn nhớ không? Cái trận trước là ra cái con gấu assassin từ rất sớm mà đến tận round 27 nó mới ra được cái con thứ hai. Dã man. hy vọng ở trận này không bị lừa. Đấy, còn trận này thì để xe nào không có tôn ngộ không đúng không? Không có ngộ không thì thì sẽ không chơi bit là chắc chắn rồi này, loại bit là luôn này. Là không chơi bit này. Đấy, chơi assassin thì sao? Có được không? Assassin thì không có sai linh. Trận này không có sai linh assassin thôi cũng bỏ qua assassin luôn. Nhá anh em nhá. Vậy là con gì? Ờ, con gì nhỉ? Con gì nhỉ? Xem nào, xem đồ nào. Uhm, đồ này giống kiểu là bắn trưởng. Giống kiểu bắn trưởng. Đang chưa có cái chém lan cho con gấu assassin anh em ạ Thế thì tôi cũng chưa biết là chơi gì Ờ <clears throat> Chưa biết chơi gì thật Cái tầm này chưa biết chơi gì Đồ giống kiểu đồ chơi mét Trận này thì tôi thấy là có có có con rớt con rớt là chơi 6 mét được Đấy, có rớt là chơi 6 mét được Đồ này đồ bắn trưởng là mắc binh rồi Đồ bắn trưởng mắc binh rồi đấy Nhưng mà thôi cứ đợi chút đã Đợi chút để xem là như nào Nếu mà ra con gấu mết ấy Thì có thể là chơi cái lay up 12 con 9 mét tối thượng Được 9 mét tối thượng được Mà trận này không có con rồng Không có con rồng không được không được không được Chỉ chơi được 6 mét thôi Chơi 12 con 6 mét 6 mét kẹp với cả 4 gót Đấy nhiều khi là rất nhiều các anh em là chê con rồng 5 tiền ấy Là nó phế Nhưng mà nó không phế tí nào Nó là cái con kích hệ Nó là con duy nhất cây kích được cái hệ 9 mét 5 rồng Là cái bộ tối thượng ở trong cái trận đấu này Thế làm gì còn cái con nào mà nó thay thế được con đấy đâu Đúng không vào cái tung trưởng luôn Giết chết hết đội hình quân địch Còn mỗi con co Rất là kinh khủng Nhưng mà vấn đề là là, là, là cái con đấy thì nó mạnh như thế Kích hệ thì nó phải bớt đi cái sức mạnh của, của bản thân Đấy, trận này thì nói chung là đồ này thì chơi 12 con là rất là ngon luôn đấy Đồ rất là ngon đấy Nhưng mà từ từ đã anh em ạ Để xem như nào Nói chung là tôi sẽ không lấy đồ nhá Tôi bây giờ tôi chỉ giữ máu thôi Tôi cứ up level đúng cấp tôi giữ máu Đấy tôi cứ kẹp ba assassin vào Kẹp hai spirit này Kẹp thêm gấu là được rồi Đấy Giữ máu được Nói chung là ổn Giai đoạn đầu game là có thể là là, là không có được chuỗi đâu Yếu mà Nhưng mà chúng ta giữ được máu Đến bao giờ chúng ta chốt được đồ thì chúng ta mới mạnh được Nhưng mà ít nhất thì đến cái lúc mà chốt đồ thì chúng ta có một cái lượng máu Nói chung là có thể là, là chơi về lết được Chúng ta có thể sống sót được đến lết thì nó cần phải giữ máu Đấy Chơi gấu thì nói chung là không có có sợ cái việc là thiếu tiền đâu anh em ạ Wow ra hai con human rau này nhưng mà tôi không lấy không lấy anh em ạ từ từ đã bây giờ tôi bán tôi tròn tiền đấy anh em ạ tích để trận này chắc chắn rau này là có một tiền đã còn cái bọn human ấy Tí nữa lấy sao Từ từ đã Chưa lấy vội Cái dấu hiệu để mà chơi human ấy Là nó phải ra con già sớm cơ Nó ra con già và con con con con gấu mết Hoặc là ra con Dragon Clyde Thì mới chơi được Đấy chứ còn nếu mà chỉ ra mấy cái con này ấy, cầm vào nó rất là, là là tốn tiền, ôm vào là tốn tiền anh em ạ. Nên là không ôm nhá, không ôm. Bây giờ mình là mình tích tiền. Đấy, câu gấu. Bởi vì human vào nhá là anh em biết là cái slot human ấy để mà 6 human mà kẹp với cả bốn gấu ấy là anh em biết ở level mấy không? Level 10, 6 human 4 gấu. Đấy nên là chỉ kẹp được hai gấu thôi. Đấy là từ từ nhá anh em nhá. Cái này là xác định luôn là nếu mà ra gấu ấy là phải ưu tiên chơi gấu trước Đấy, trừ khi là ra con gấu mết thôi Ra là con gấu mết thì nó sẽ không phải là 6 human đâu Mà nó sẽ là chơi là như nào anh em biết không Nó sẽ là Ôi, round này có thua không Vớ vẩn thua này Thua rồi Đấy thì vẫn thua nhưng mà có một tiền Đấy, chắc chắn Đấy, còn quay trở lại cái việc là chơi gấu ấy Ui, đấy rồi Thế thì được đấy, được đấy Ờ, thế thì không phải nhá Thế này là assassin rồi Assassin rồi anh em ạ được được được được được được được được được được được được được được được đấy đây đây đây nó mới là cái dấu hiệu này đây là cái dấu hiệu để chốt bài này gấu assassin lên hai sao chốt bài luôn này có con bọ cạp với cả con con con sâu này ồ thế, thế thế thì hay là chúng ta làm một tí insectoid nhở bộ kinh điển đấy rồi còn gì nữa insect được không được dạo gần đây có rất nhiều anh em là muốn tôi chơi insect quá hợp lý được tôi sẽ mua hai con này thọt tiền một chút không sao hết rau này thua bán thôi bán bớt một con đi là được mà không sợ rồi ok thua thì bán con này đi ui giời vẫn được một tiền đấy ok không ổn không được ổn cái quan trọng ấy ui đây này hai sao đây có kẹp được cái bộ đỏ rồi này ui thế thì được đấy được đấy anh em ạ à. được đấy được đấy được được được được được được tôi thấy bài bắt đầu ổn dần rồi ổn dần rồi Ủa dần rồi bây giờ lên 6 là kẹp được vào này Kẹp đỏ vào này Ờ Được đấy chứ nhở Được đấy chứ Thế này là thêm hai bit này Ôi giời thế nên lại ổn luôn Thế thì từ từ đã xem nào Assassin không nhỉ Thôi bán đi Không chơi Assassin Cái quan trọng nhất là nó có dấu hiệu Ờ cái dấu hiệu này là nó rất rõ rõ ràng luôn Để chúng ta có thể sắp xếp xây dựng một cái bộ line up Insectoid vào giai đoạn này là có thể là, là, là gọi là ổn ở đấy tạm ổn ở đấy dấu hiệu rất là rõ ràng gấu assassin bây giờ nó ra hai con rồi anh em ạ đấy rất giản hơn rất nhiều so với cái trận trước là trận trước là nó ra một con gấu assassin và một trái trứng nó khó anh em ạ đấy rất là là ôm trứng rồi ôm gấu rất lâu đợi mãi mới ra gấu assassin nhưng cái trận này nó khác trận này nhá nó ra hai con gấu assassin rồi chúng ta chỉ cần một trái trứng thôi mà trứng thì sao trứng thì là một cái uh, một cái cái chest mà chúng ta có thể mua được chúng ta có thể roll được ở trong cái kho tướng ơi giời thế thì đơn giản hơn rất nhiều anh em ạ ôi mèo này ở ờ, được đấy được đấy chơi con mèo luôn con mèo này được đấy nhá mèo này được nhưng mà chấp nhận thọt tiền à chấp nhận thọt tiền để mua mèo có mua không nhỉ con mèo này ngon nhưng mà lại bị bị thọt mất một tiền Thực ra bây giờ Bây giờ chúng ta mới chỉ có một cặp thôi Chúng ta có một cặp tôi có nên mua mèo Đang rất là phân vân đấy Tôi đang phân vân giữa cái việc là lựa chọn mua con mèo này và bị thọt mất một tiền Và chúng ta không mua con mèo này Chúng ta sẽ giữ được 20 tiền, chúng ta được hai tiền ở đâu này Nếu mua con mèo kích hoạt bộ si vết Để up cấp thì cho con mèo vào, cho hai con gấu vào Nhưng mà Tôi đang tính là nếu mà cho con mèo con cho con gấu vào thì chúng ta sẽ phải bỏ cái bộ warrior và cái bỏ cái bộ bộ bộ bộ à, đỏ hoặc là bỏ bộ bit ra thì nó cũng yếu anh em ạ, nó cũng đéo mạnh lắm. Thôi từ từ đã. Phải lên 8 người mới chơi được kiểu thế. Từ từ. Cứ bình tĩnh. Tính là nếu mà lên 7 ấy, thì kẹp mèo bây giờ nó cũng không giải quyết được nhiều vấn đề. Bây giờ kẹp lên 7 kẹp mèo với hai con gấu không khỏe. Ơ, à, có chém lan rồi này ngon quá. Từ từ đã. Xem nào. Ủa được đấy Thế thì thế thì chốt cái chém lan thôi. Nhưng mà tôi cần hai viên viên ngọc cơ. Tôi cần hai viên ngọc máu này. Tinh thạch sinh lực này là cần hai viên. Một cái viên để ghép cái uh, món đồ găng tay Kira nữa. Rồi, những cái món đồ này tôi từ từ đã, chưa lấy được. Đấy, cái bờ linh cũng chưa lấy được, nó trùng với cả cái slot cái mặt lạ hút máu. Rồi, cứ từ từ anh em ạ. <clears throat> Trận này là tôi tôi quyết định là nếu mà ra thêm một con gấu nữa tôi kích hoạt giạt luôn. Tôi đã mua chuẩn bị Wizard ở phía dưới rồi Ra gấu một phát là kích hoạt luôn Để tìm ra được một con gấu xin thôi là ok nhá anh em nhá Ra được một con gấu assassin là ok luôn Đấy Chỉ cần một con gấu assassin thôi lên game thế nào mà chả chuyển sang cáo chơi Đấy, chúng ta chỉ cần một con gấu assassin 2 sao tạm chơi đầu game thôi là được rồi Đấy còn ừ, vừa nãy là tại sao tôi không mua con mèo Bây giờ lên 7 ấy Chỉ đủ tiền up 7 thôi mà up 7 cho hai con gấu vào và cái con mèo ấy Thì nó vẫn không bằng đây rồi, ui rồi được đấy Thế thôi, kích hoạt luôn anh em ạ Kích hoạt luôn, kích hoạt luôn Rồi, bây giờ lên 7 này, bây giờ mới lên 7 Tôi um, tôi, tôi, tôi, tôi kích hoạt ba gấu luôn Để tôi kiếm mấy con gấu assassin anh em nhá Kiếm gấu assassin trước Lên 7, lên 7, lên 7 Có hai con hai sao không bao giờ để ở ngoài cả Chắc chắn nó phải lên 7 rồi Rồi Như này nó vẫn giữ được màu anh em ạ Đấy Đấy vừa lấy mua con mèo cũng chả có slot mà cho vào đâu Mèo không giải quyết được vấn đề Mèo đợi bao giờ có đủ bốn gấu thì mới mua anh em ạ Mèo có đủ bốn gấu thì mới mua <clears throat> Úi rồi có anh em nhận ra tôi này Có phải anh Tuấn Cơm Youtube không này Ui giời anh đây, anh đây, anh đây chứ còn ai nữa Dạo gần đây thì cũng nhiều người biết đến tôi rồi anh em ạ <laughs> Tự nhiên nó lại nổi tiếng Tự nhiên lại nhiều người biết đến Đấy, trước đây thì còn có rất nhiều anh em là còn không biết đến tôi, không biết đến kênh tôi luôn anh em ạ, dã man thật sự. Trong khi kênh thì tồn tại được 3 năm rồi. Ơ có con già đấy. Ôi quên mất. Ôi sao mua già nhở? Con già có gấu mết là chơi dạo nữa mà. Nhưng mà thôi. Ghép cái chém lan rồi anh em ạ. Thôi, ghép chém lan là không chơi. Quên quên quên. Nếu mà chưa chốt đồ thì có thể là, là lại quay sang là chơi rồi đấy chơi chơi chơi gấu mét á nhưng mà thôi cũng không chơi gấu mét bởi vì là chúng ta ra hai con gấu assassin rồi kệ thôi anh em ạ đồ này vẫn chơi được ủa <laughs> anh em ơi trận này bốn thằng chơi chơi chơi chơi gấu anh em ạ còn mẹ bốn thằng nó ra gấu rồi này dã man trận này bốn thằng ra gấu thằng top 1 nó đang chơi gấu kết hợp với bốn đỏ sáu đỏ lết game sáu đỏ lên game trận này có bad bad omen là nó kết hợp với sáu đỏ ngoài ra có thằng sin này có thằng sin cũng kinh này gấu assassin liệu rằng là nó có chơi chín assassin không nhỉ cái đấy thì cũng phải tương lai mới biết được nhưng mà thôi tôi thì tôi cứ nói luôn anh em từ đầu ở đấy là chơi một cái đội hình el classic nha anh em nhá el classic tôi chơi insectoid đây rồi ra bốn gấu rồi tôi vứt quy giạt thôi anh em ạ kẹp được vào đỏ vào mạnh chưa mạnh đấy rồi vẫn chơi ở level 7 là ổn được đấy ra 14 ra này chả cần phải lên 8 đâu cứ giữ ở 7 này kiếm 50 tiền rồi áp dần lên cũng được Chơi bây giờ tầm này là nó mạnh rồi Đấy Đấy còn hôm nay thì tôi nói luôn là tôi chơi Insectoid Bởi vì làm sao Đấy là yêu cầu của rất nhiều anh em trên kênh nhá Đấy là một trong những cái yêu cầu của rất nhiều anh em muốn tôi chơi cái bộ Insect Đấy mà tôi đợt trước là hôm qua ấy, là tôi chơi rồi đấy Hôm tôi chơi rồi nhưng mà Nhưng mà nó chưa được coi như là ưng lắm Chưa được ưng cái bụng lắm anh em ạ Đấy mà chơi ấy, là phải ưng cái bụng Đấy ưng cái bụng của mình đã Thì người khác người ta xem người ta mới thấy thích được Người ta mới thấy ưng cái bụng của người ta được Chính vì thế là hôm nay tôi chơi lại Mà hôm nay chúng ta chơi ấy là chúng ta xác định là chúng ta xây dựng ngay từ đầu là chúng ta xây dựng insect thì nó sẽ rất là bài bản, nó rất là cơ bản và nó rất là ổn áp. Thay vì cái, cái trận trước ấy, anh em nhớ là cái trận trước là thực ra ấy, là đấy là chúng ta phải chuyển sang insect để counter vào giai đoạn late game. Chuyển như thế thì nói chung là hay nó cũng hay đấy Nhưng mà nó sẽ ờ, Thứ nhất là không bài bản Thứ hai là nó sẽ bị thọt tiền Ui rồi anh em ơi chuyện này tôi bây giờ tôi mới nhận ra là bây giờ có tới 5 thằng chơi gấu <laughs> Ôi 5 thằng chơi gấu anh em ạ 5 thằng chơi gấu một thằng còn đang có vẻ như là đang định chơi gấu mết 12 con thật này, này. Dã man thật sự đấy chuyện này có thằng chơi gấu mết 12 con luôn đấy Đã mua bao nhiêu là là là, là human các thứ rồi, mết miết các thứ các kiểu rồi Sợ thật Thế là chuyện này là đại chiến của, của Fanda Đại chiến Fanda đúng không Chuyện này tí nữa ra là phải đặt tiêu đề Đặt tiêu đề, đặt tít để câu view Đại chiến Fanda mới được Đúng không? Được đấy Xem nào Đồ này là bây giờ là có một lửa cái Berlin ở đây Được Ui vẫn chưa có viên ngọc anh em ạ Cần viên ngọc cơ Rồi có cái Berlin rồi đấy Lấy Berlin đi À đây rồi Ôi giời Đấy bây giờ mới cân này Bây giờ mới cân mèo anh em Bây giờ lên 8 là hợp lý này Lên 8 kẹp mèo vào rất hợp lý luôn Lên 8 kẹp mèo thì kẹp hai con gấu vào Được không? Được Mà thế thì như này đi Như này luôn đi Ừ Cân đéo đi Nhờ anh em nhờ thế này mạnh rồi thôi bây giờ chơi toàn gấu thôi anh em được đấy ui gặp ngay thằng có chuối thằng này to quá anh em ạ bốn bốn đỏ thôi chịu chịu chịu chịu thôi không ăn được đâu không cắt chuối đâu anh em ạ có khi là còn bị đờ nó đẩy cho nhé ấy da ấy da da da ui bị đẩy nhiều quá anh em ơi ao đau quá à ôi đau thế nhở quên không kẹp con eco vào À đây rồi Ui được được được được, được. ra con heo Kẹp vào eco luôn Kẹp con heo này vào giữ máu anh em ạ Kẹp giữ máu vào thôi Đấy còn vừa nãy tôi có nói là tại sao ấy Mà mà insect lại không cần phải là chuyển đổi lằng nhằng như thế Đấy không phải chuyển đổi lằng nhằng bởi vì về căn bản Bây giờ insect ấy Nó xây dựng nó khỏe ở giai đoạn giữa game rồi anh em ạ Giữa game nó khỏe rồi Nó không cần phải là là chuyển ở lên game không phải qua warrior hay qua bit một lần nữa đấy mà late game thì nó lại có một cái hay ý, là nếu mà anh em chơi insect từ đầu ấy là late game là anh em cũng không sợ bị counter bởi vì cái line up insect này này là một cái line up nó hay ở cái chỗ là, là đấy chính là cái việc là nó không có cái line up counter ở cái bộ này không có bất cứ một cái line up nào counter bộ insect cả anh em nhá chỉ có insect đi counter các cái line up khác thôi còn cái layup Insect là một trong những cái layup mà không bị counter bởi bất cứ một cái layup nào hết. Thế còn cái layup còn cái layup nào nữa mà mà cũng không cũng không bị counter bởi những cái layup khác. Đấy, layup nào nữa thì tôi cũng nói luôn đấy là layup 12 con nha anh em nhá. Layup 12 con thì cũng chỉ đi counter những cái layup khác thôi. Chứ còn cũng ít khi bị counter bởi cái layup khác lắm. Đấy, có hai layup là chơi được là không sợ bất cứ một cái layup nào. Đấy và nó chơi thì nó có thể chơi được bất cứ meta nào, chơi được hết nhá đấy chính là insectoid và cái layup 12 con đấy nhưng mà chính vì cái tính chất đấy nên là nó cũng là một cái layup một cái đội hình mà nó rất là khó chơi ở trong cái game này phải nói thật là như thế insectoid và và và và cái bộ 12 con ấy là hai layup mà tôi phải nói thật với anh em nào khó chơi nhất luôn đấy khó chơi nhất trong game luôn nhưng mà cũng phải thôi anh em ạ Tôi thấy cái điều đấy nó rất là hợp lý Ở trong game là rất hợp lý Những cái line up mà nó khó ở giai đoạn đầu game ấy thì nó lại là siêu lết game nó rất mạnh lết game nó rất mạnh đấy khó chơi ở giai đoạn đầu game thì lết game nó sẽ mạnh rất là hợp lý tạo cái sự cân bằng cho game Úi rồi <laughs> ôi ra một con gấu gấu gấu gấu gấu đá lại còn thêm một quả trứng nữa được quá anh em ơi bài này gấu độ rồi hợp lý thế nhở <clears throat> đấy ngoài cái sự hợp lý của cái bộ insect ra thì cái trận đấu này nó cũng rất là hợp lý <laughs> rất là hợp lý đối với tôi rồi, đồ thì cứ từ từ đã, anh em không vội, trời này không vội. Đã kẹp mèo ở đây rồi, kẹp kẹp mèo ở đây khỏe rồi. Kẹp mèo rồi thậm chí là còn cẩn thận là kẹp thêm một con con con heo ở đây để giữ máu nữa rồi, sợ cái gì đâu. Gấu assassin 2 sao rồi, clear được, kể cả có thua thì cũng chỉ lọt chắc là lọt một con. Chắc lọt một con thôi. Đấy, quay trở lại với cả cái câu chuyện mà tôi vừa mới chia sẻ cho anh em về cái việc là cái cái cái cái, cái những cái hợp lý trong game này Rõ ràng là một cái line up mà nó mạnh Vào giai đoạn late game thì cái giai đoạn đầu game nó khó xây dựng Nó là một cái gì đấy mà nó cân bằng, nó mang tính cân bằng cho game Phải nói thật là như thế nó là rất là hợp lý Chứ còn bây giờ mà mạnh từ đầu đến cuối Mạnh từ đầu game đến cuối game thì có nói làm cái gì nữa Thế thì nếu mà có một cái line up đấy thì tất cả cùng chơi ấy rồi có có có con cáo này Được đấy Cáo với cả con Velom Đấy, Insect đây rồi Dần dần nó ra bộ ở đấy. Đấy đúng không anh em Tôi nói có đúng không Anh em thấy đúng thì anh em cho một like đi nhá Bây giờ mà có một cái line up mà nó mạnh từ đầu đến cuối thì 8 ông chơi 8 người chơi luôn Đấy 8 người chơi cùng nhau thì tranh nhau mà chơi thôi Mạnh từ đầu đến cuối mà Bây giờ giả sử như có một cái lab như thế thì thì, thì thì thì nó sẽ là rất là mất cân bằng trong game anh em ạ. Đấy, chính vì thế nên là nếu mà anh em khỏe từ đầu, anh em có những cái lab khỏe từ giai đoạn đầu game thì late game anh em chỉ mạnh vừa vừa thôi anh em không thể rất khó để có thể là đạt top một nhưng mà có những cái lineup mà nó khó xây dựng từ đầu game mà một khi mà anh em đã xây dựng được thì anh em chắc chắn là cầm chắc top một rồi Đấy, vì nó là siêu lết nó rất mạnh Tuy nhiên là ở giữa game thì nó toang, yếu Ui trận này ra ra ra gấu assassin nhiều đấy Đấy, nên nhiều khi là nó con dao hai lưỡi với cái bộ insect nha anh em nhá. Tôi cũng phải cảnh báo cho anh em là anh em chơi insect anh em phải cẩn thận bởi vì rất có thể là anh em sẽ top 8 đấy nhá. Rất có thể đấy. Cái tỷ lệ top 8 ấy nó cũng khá là cao nhá trong bộ insect này. Đấy còn nếu mà anh em đam mê cái bộ này anh em luyện tập thường xuyên thì cái tỷ lệ top 8 nó sẽ thấp đi và cái tỷ lệ top 1 của anh em nó sẽ cao hơn nhá anh em nhá. Cái layup này là cái layup mà con dao hai lưỡi. Đấy, chơi là có thể là top 8 hoặc top 1 là nó là tỷ lệ nhiều còn cái tỷ lệ nó ở giữa ấy, nó ít thôi cái tỷ lệ mà top tầm top 5, top 4 thì nó ít lắm chỉ chơi chỉ một là top 12 hay là top 78 thôi đấy cái bộ này này nha anh em nhá đấy còn tại sao mà hôm nay tôi lại chơi cái bộ này bởi vì là đây là một cái bộ mà meta này cũng rất là ít người chơi không có mấy người chơi đâu đấy anh em có thể là một cái sự lựa chọn cho anh em để có thể uh, chơi để, để leo rank không sợ bị counter Nhá, nhưng mà phải luyện tập nhiều thì nó mới thành thục được mà tôi cũng để ý comment lắm nha anh em nhá Thực ra comment của anh em mà tôi trả lời hết Không có bất cứ một comment nào là tôi không trả lời cả Đấy Anh em có phải công nhận đi là Tất cả anh em mà comment vào là tôi đều là coi như là rely Trả lời lại anh em nhá Đấy thì tôi cũng để ý Tôi cũng liệt kê lại là có rất nhiều anh em là, là thích chơi cái bộ Insectoid Rất nhiều anh em thích chơi bộ này Và yêu cầu tôi là làm video về cái bộ Insectoid Đấy thì bây giờ tôi đã làm rồi nha anh em nhá Nên là tôi đã làm rồi thì anh em nhớ nhá Anh em hãy hãy hãy hay comment nhá Anh em hãy comment và cảm ơn tôi đi nhá Ai yêu cầu bộ này thì nhớ là, là, là, là comment khẩn trương lên nhá Comment cảm ơn tôi đi nhá Anh em đừng có tiếc gì ngại gì cái lời cảm ơn nhá bởi vì cái lời cảm ơn của anh em nó làm động lực cho tôi Để lần sau mà anh em có coi như là yêu cầu tôi chơi cái bộ gì đấy Thì tôi lại chơi cho anh em xem đúng không? Ừ. Ủa Thằng này 9 assassin 9 assassin Gấu assassin lên 2 sao Thế thì căng đấy anh em ạ Bộ này của tôi không chơi được Bộ này của tôi không chơi được với cái bộ 9 xin đâu Tí nữa mà chuyển sang Insect là hơi sợ thằng này một chút Hơi sợ Sợ thằng này 9 assassin 9 <clears throat> assassin Lại lại lại lại Chuyện này Ơ ừ. Chuyện này làm gì có con con con xe linh mà nó ghép cái cái cái bắn lan nhỉ Lạ thật Không có sai linh mà ghép bắn lan Vậy là sẽ là lấy bắn lan cho Kalong à Tức là tí nữa nó sẽ chuyển về 6 assassin 6 assassin kẹp cọc Chuyện này có khan Đúng rồi 6 assassin kẹp cọc với Kalong mà bắn hai tia Khỏe đấy Thực ra nếu mà không có hai con truyền thuyết ở trong bộ assassin ấy là cái con uh, Phantom Queen và con con Silent Assassin ấy, nếu không có cả hai con ấy thì chơi 6 Assassin nó khỏe hơn 9 Sin anh em ạ. Nó có khống chế, nó có Warlock, nó có trừ giáp. Đấy, nó khỏe hơn là chơi 9 assassin 9 assassin chỉ hưởng cái cú chém đầu tiên là mạnh thôi nhưng mà những cái cú tiếp theo thì nó cũng cái tỷ lệ nó ra nó vẫn là có phần trăm và nó cũng không mạnh lắm bằng là kẹp thêm khống chế tăng cái thời gian để cho cái con gấu nó, nó có nhiều thời gian nó đấm nhau hơn cái tầm này bây giờ tôi yếu rồi thực ra là tôi yếu ở đây anh em ạ tầm này thì không thắng thằng nào đâu tầm này không thắng thằng nào đâu chủ yếu là giữ máu thôi chủ yếu bây giờ giữ máu rồi lên 10 chuyển sang insect thôi Bùa này thì cứ đẩy thẳng lên 10 thôi anh em ạ Đẩy thẳng lên 10 đó Đẩy thẳng lên 10 Tí nữa đẩy lên 10 thì kẹp Tôi sẽ kẹp thêm vào Kẹp insect vào Kẹp được hai insect Chơi hai insect trước đã Bây giờ thực ra là anh em cũng thấy đấy là từ đầu game đến bây giờ nhá là nó mới ra được một con bọ cạp và một con con con con sâu anh em ạ cay không Mẹ nó ra một con bọ cạp với một con sâu ạ Từ đầu game đến giờ Đấy lại gặp thằng này lại căng này Chín xin Thôi chịu May mà cũng clear được Ui nhưng mà cũng bị đẩy nhiều ấy chứ Đâu có ít đâu chín máu anh em ạ Dã man Thôi Đấy có heo Có heo Cho vào Tôi cũng không hiểu lý do tại sao mà bốn con nhá Trong đấy có một con là một sao mà tôi mất tận 9 máu Sao nhiều nhỉ Đấy <clears throat> thiếu con nhện nữa thôi đủ insect Nhưng mà insect này toàn một sao anh em ạ Chưa chơi được Chưa chuyển ở đâu Vẫn phải chơi ở bộ gấu đây Vẫn phải chơi ở bộ gấu Tầm này chưa chuyển được nha anh em nhá Con mèo bây giờ nó yếu rồi Có khi tôi cũng không chơi mèo Tôi bán mèo xử đi Rao sau là, là cho thêm insect vào vậy Hay kẹp con Doom vào khi ngon hơn ấy. Up cấp lên Cho thêm hiến tế, cho thêm Doom Ây da Ui rồi ôi, đang định bán cái con mèo thì nó lại ra Thôi thôi, thôi chơi vậy Chơi mèo hai chơi luôn Velom này Rồi thôi up 10 thôi, up 10 cho Velom vào thôi Được không? Hay là từ từ đã nhở Nếu mà bây giờ up 10 Thì tôi sẽ bỏ con Velom ra Chơi cái này đi Đúng không? Có hai cặp này Như này được không? Được không? Được đấy chứ Mà như này thì sợ bị lọt thì, thì, thì, thì mất máu nhiều Nhưng mà tôi nghĩ là như này nó mạnh Không không không sợ mất máu đâu Thế này khỏe hơn này <clears throat> Thế này là có hai con hiền tế này ba con hiền tế Như này có ba con hiền tế Đấy ba con hiền tế mà Tổng cộng là sẽ có là bao nhiêu con Cộng thêm uh, ờ, 12 con đấy Có 12 con trên bàn cờ <clears throat> Anh em ạ 12 con Được đấy khỏe Đồ này bây giờ vẫn chưa có viên ngọc anh em ạ Cay nhờ Tôi vẫn đang đợi cái viên ngọc đấy, Mà rau 20, 25 Hết rồi Chả còn cái rau nào nữa Vậy thì chốt đồ đấy nhở Trời ơi bây giờ không có viên ngọc Tức là không ghép được cái món đồ kia ra Thì chơi insect nó hơi tù đấy nhưng mà thôi Bây giờ phải chốt đồ đi anh em ạ Tôi lấy cái giáp luôn Bây giờ mà không chốt đồ thì, thì, thì Nó sẽ mất nhiều máu ấy Giai đoạn này sẽ mất nhiều máu Còn ba món đồ chưa lấy được Trận này là còn lấy được rất ít đồ luôn Thôi Canon không lấy anh em nhá Chơi xác định chơi Insect Nếu mà chơi Assassin thì lấy con Canon Nhưng mà thôi Ồ cái thằng này hình như nó chuyển về gót hay sao nhỉ Đúng không Hình như cái thằng này nó chuyển sang cốt đỏ này Vậy là cái trận này vẫn có thằng chơi cốt đỏ Cái thằng kia mặc dù nó ra gấu nhưng cuối cùng là nó cũng chuyển về cốt đỏ anh em ạ Chuyển về cốt đỏ có, có ca lông rồi Có ca lông rồi Sợ đấy, sợ đấy Thế thì căng đấy nhá Nó lên 10 rồi Lên 10 ra ca lông Ra cốt đỏ Ui Có khi nào trận này lên được con gấu assassin 3 sao không nhở Wow, nếu mà lên được con gấu assassin 3 sao thì nó lại uy tín luôn Con gấu assassin 3 sao mà trong cái bộ insect thì nó khỏe lắm đấy nhá Được không? Được Để đấy Đây là có có có còn ba con nữa thôi anh em ạ Rồi, chuyện này tôi sẽ giữ bộ gấu giữ bốn gấu đã nhưng mà tôi chỉ sợ là cái đoạn này mà tham là thâm thôi anh em ạ tham là thâm giai đoạn này mà thua là mất nhiều máu lắm ui rồi hai chín mét rưỡi luôn này nhưng mà hơi đen hơi đen là chưa lên được cái con gấu gấu gấu, gấu mét lên được hai sao với cả cái bộ này phải chơi ở 10 Ôi bạn ơi mới có 9 thì chết rồi Đi luôn Không lên được 10 anh em ạ Đấy, đấy là một cái trường hợp ví dụ cho việc là ôm gấu Ơ, ra được viên ngọc này Ui, hên quá anh em ơi, được đấy Được đấy Rồi, thì ghép cái kia ra luôn Rồi Rồi, còn, còn một món đồ nữa để từ từ Tí nữa tính Một món đồ nữa thì có thể nó sẽ là cái chèn thánh Chèn thánh chống sốc đam Chống assassin nó nhảy một phát chết luôn anh em ạ không biết là tôi có giữ được máu ấy nhở Tầm này thì vẫn kẹp được cái con heo vào Cũng được Đồ thì bây giờ lên được round 30 là có món đồ Kira thì là ổn áp luôn Đấy, vẫn có thể chơi được bốn gấu Nhưng mà bốn gấu thì nó sẽ không có là là, là chơi insect được bốn gấu này nhìn anh em có thấy có thể thấy là có chỉ, ở bây giờ nó chỉ có hai hiến tế đâu. có hai hiến tế thôi nó gọi là 12 con đấy có 12 con trên bàn cờ và thêm hai hiến tế được cái là có hiến tế của cái con gấu 5 tiền thì nó cũng khỏe Nếu con này nó chết nó ra là cái con 4 tiền 2 sao thì cũng được Nói chung là cũng gọi là giữ máu là ổn đấy Được đấy Vẫn chơi được anh em ạ Thôi được cố nhá anh em nhá Cố lên Giữ để lên được cái con con gấu assassin 2 sao À gấu assassin 3 sao Nói ổn đấy Mà bây giờ nếu hiểu sao cho nhiều ngọc Ngọc ngọc ngọc sinh lực thế nhở Lấy thì không thấy viên nào bây giờ ra phát hai viên luôn Đấy, viên ngọc sinh lực này cũng được nhá Chúng ta còn hai món đồ nữa là có thể ghép được viên ngọc sinh lực cơ Đấy chính là cái giáp phản đây có cái giáp phản để cấm đánh luôn Được, nhưng mà từ từ đã anh em ạ Tôi thì tôi vẫn muốn giữ để lấy cái um, Cái cái cái cái, uh, cái chén thánh Trong trường hợp mà không có cái chén thánh thì mới ghép cái, cái, cái giáp thôi Từ từ đã Nốt ra 30 đi Nếu mà ra 30 này mà không không không, không ra đồ thì tôi cũng chốt luôn anh em ạ tôi chốt là cái dép cái cái giáp phản luôn này là một này thứ hai là ghép cái cấm đánh là xong đấy đủ bộ nha anh em nhá bài thế này là ổn rồi ui rồi bây giờ mới để ý người anh em quang vinh là chơi uh, chơi chơi chơi uh, gót à chơi chơi gót mết à chơi gót mết thì phải chơi bốn gót cơ bốn gót dồn đồ cho thunder spirit thì mới mạnh được Ôi rồi ôi Không có đồ Kira anh em ơi Thế mới đau chứ Nếu cái trận này chỉ lấy được cái mảnh linh hồn thôi Cay nhờ Không có đồ ở rau này Chả ghép được cái gì Bây giờ ghép cái MOM ờ, thì cũng không cần lắm ờ, Lấy cái mảnh linh hồn thôi rồi Lấy được mỗi cái mảnh linh hồn Hay là lấy cái, cái, cái, cái, cái, cái gai nhỉ không, tôi nghĩ là vẫn lấy mảnh linh hồn Lấy gậy gai thì bây giờ cũng không cần thiết lắm Ở cái mấy cái round này gậy gai nó không, không uy tín Để lết game đi Chơi với cả uh, ờ, 9 thì mới sợ thôi chứ còn Những cái bộ khác thì cần gì Lấy gậy gai một là cũng ăn được rồi Đấy Ui thằng này 9 assassin kẹp ca lông hai tia ba tia luôn Căng đấy bạn ơi Ui thì căng đấy Căng đấy Căng đấy Không ổn không ổn không ổn anh em ạ Không ổn rồi không ổn rồi Tôi trượt nhận ra là Có lẽ là nó sẽ không ra được cái con gấu assassin lên ba đâu Thôi Quyết định lại bỏ thôi Bỏ thôi Bỏ thôi anh em ạ Tôi nghĩ đã đến lúc phải bỏ rồi Mặc dù là rất là đáng tiếc ấy Khi mà con gấu assassin Nó đã ra được hai con hai sao rồi rất là đáng tiếc ba con nữa thôi là lên ba sao nhưng mà không giữ được nữa anh em ạ Tầm này muộn rồi, 37 máu rau này là phải bán một trong hai con để lấy slot Bán con đùm hay là bán con cáo nhở, Từ từ đã để xem nào Có con đỏ, có con đỏ chắc bán cáo Ok Trận này còn thậm chí là còn không chơi được gấu Assassin luôn Phải chơi bằng con đùm anh em ạ Trận này là lại co là con đùm cơ Chắc chắn rồi Tầm này phóng nhanh thôi anh em ơi Sắp chết đến nơi rồi đấy Nhìn thấy thôi chứ bảy máu nhanh chết lắm Đây này cái rau này nó sẽ mất nhiều máu đấy Ôi rồi ôi Tôi biết ngay mà Không ổn anh em ơi Không ổn không ổn không ổn không ổn một chút nào hết Không ổn một chút nào hết Ui 19 máu Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh cái tay lên nào thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi anh em ạ giải tán hết gấu thôi Rồi Thế này mới gọi là form được này anh em này Nhưng mà vẫn chưa được Nhưng mà vẫn chưa được anh em ạ Đấy mới gọi chỉ là vừa kịp form nhưng mà đội hình này nó đang chưa có đồ Nó không có đồ Kira Không có đồ Kira gặp thằng này có toang không nhở Thằng này nó là chơi beat Mẹ Ôi dồi ôi gấu ơi Cứu anh gấu ơi cứu anh gấu ơi cứu anh gấu ơi, cứu anh, gấu ơi. Tin tưởng anh tin tưởng em từ đầu game đến giờ. Clear đi, clear đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thế này được rồi, thế này được rồi. Thua cũng được không sao, mất ít máu thôi. Ổn, ổn, ổn, ổn. Được, được, được, được, được, được. Ui con gấu chém yếu nhở. Đúng là không có đồ Kira anh em ạ. Chém mà mãi mới chết. Ok nhưng mà thôi vẫn thua thôi, lọt một con thôi cũng được. Nói chung là không có cửa ăn cái con cây ở đâu. Lấy cái gì ăn được con cây này? Thằng này không phải chơi bit, thằng này chơi 6 ép anh em ạ Đây à 6 ép kẹp với cả 4 bit à Cái đội hình giống với cái đội hình hôm trước tôi chơi cho anh em xem Rồi Rồi rồi anh em ạ, hết tiền rồi, hết tiền Rồi, Doom Thêm con nữa, thêm con Doom nữa Con này cũng được Đây, con này được Kẹp Doom được chưa nhở Tầm này chắc bán mẹ gấu Assassin đi thôi Có lên cho Doom vào luôn không này Căn bản Doom với Doom, Doom 1, Doom 1 thì cũng chưa ăn thua lắm Hay roll nhỉ anh em nhỉ Hay chúng ta roll thêm đi Ờ Chứ còn bây giờ không có Doom vào thì toang lắm Chuyện này không có Doom toang lắm anh em ạ Roll đi Kiếm con Doom 2 nào Ui đây rồi Thôi thôi thôi thôi Thay cái con gấu assassin ra anh em ạ Nhanh khẩn trương Cặp thằng con đỏ đẩy cho một phát đi luôn đấy Cả cái thằng này cũng kinh này Mẹ ơi 9 assassin Ui 9 assassin nhưng mà Lancer à 9 assassin nhưng mà lại Lancer chứ không phải là Calong Ơ nó bỏ Calong 2 sao À Calong 1 sao đúng không Lấy chắc là Calong 1 sao thì phải Chứ làm gì mà Calong 2 sao bỏ đi để thay ừ, Lancer vào Thế thì lại hơi vô lý Đúng không nhỉ Tôi nhớ không nhầm thì thằng này có một con con calong thì phải Vừa nãy nó qua nó đẩy tôi một phát nhưng mà tôi không nhớ là calong lông 2 hay là calong ca lông 1 Nhưng mà tôi nhớ rõ là có một con calong nó sang nó đẩy tôi một rao khá nhiều máu rồi Nói chung là trận này Là anh em biết là thế nào không Là tí nữa ấy, là chỉ có càng nhiều Doom là càng tốt thôi Trận này là phải càng nhiều Doom càng tốt Doom là con co Cứu Assassin rồi cũng sẽ phải giải tán thôi Con này chắc không lên được 3 sao đâu 3 sao để chơi nhưng mà khó lắm Khó lên 3 sao lắm Bây giờ chỉ có một con gấu thì làm sao mà kích hệ lên 3 sao được Giờ chắc sợ là gót đỏ rồi Chuyện này tôi đã nói từ đầu rồi Gót đỏ là vô địch mà Gót đỏ nó, bài này nó binh quá Đây rồi Có đồ rồi anh em ạ mày quá Rồi luôn rồi Đây rồi Càng nhiều Doom càng tốt anh em ơi Ui chỉ kẹp được thêm một con Doom thôi à Doom 1 thì lại không ăn thua chết ở rau này không đây Mẹ ơi trông căng đấy Ui, được không, được không, được không, được không, được không Được không, được không, được không, được không Được không, nhảy thêm phát nữa nào Được anh em ơi Ui rồi ôi, có đu là nó khác hẳn ngay Được đấy Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy từ từ nhá cắt được chuỗi thằng kia bình tĩnh anh em ạ đoàn này căng thẳng căng thẳng căng thẳng căng thẳng tôi nhìn thấy thôi nhưng 14 máu có thể đi bất cứ lúc nào 14 máu có thể đi bất cứ lúc nào đấy không đơn giản đâu anh em Rồi gặp cái thằng ép này thì khả năng là ăn được Gặp ép này khả năng ăn được Ăn được không? Ui sao tôi trông giống như kiểu nó đẩy tôi thế nhở Ăn nổi không vậy? Không chắc là ăn được chứ Có đồ Kira chấn phái rồi làm sao mà thua được Làm sao mà thua được Đúng rồi Vậy là round sau là solo luôn với thằng cốt đỏ ạ à. Vãi cướp nhanh thế À đâu đâu, vẫn còn một round nữa. Được rồi. Thế thì ổn ổn ổn ổn, vẫn còn một round nữa để chuẩn bị anh em ạ. Vẫn còn một round để chuẩn bị. Nó còn phải mắc mắc đùm cơ anh em ơi. Lấy lốt cái giáp đi. Doom này chưa ăn thua. Mới có một con. Hai con Doom hai sao may ra mới mới mới có cửa ăn được cái thằng gót đỏ đấy anh em ạ. Bởi vì gót đỏ này nó toàn 5 tiền bốn con 5 đô mà bốn con 5 đô hai sao thì đỡ thì đéo được Doom thì chỉ Doom được vào một con thôi anh em ạ Mà dễ là Doom không không trúng vào cái con ca lông là là là chết đấy Doom là phải Doom trúng vào con ca lông cơ Đéo Doom được vào ca lông rồi thế này Tôi chết tôi rồi Rao này bị đẩy thế này Ôi mẹ ơi Trông có vẻ như là khá nhiều máu ở đây Tôi chết tôi rồi nó biến được ra con Storm Saman Ui mày mày mày mày mày mày mày mày vẫn nhảy được, vẫn nhảy được, vẫn nhảy được mấy cái. Ui. Ui mẹ ơi, con có 6 máu. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi. thôi. Chốt nhanh xin con Doom đi nào. Ui đéo có này. Sợ thế nhờ Ăn được không Đéo bao giờ đun trúng được vào cái con con con ca lông luôn ấy Ê đun một toàn đun vào cái con gì Anh em ạ Ờ đun vào con đéo nào ấy nhở Đây rồi đây rồi đây rồi Đấy nó lại vẫn đéo đun vào con ca lông cái cơ hội mà đun chúng vào cái con ca lông này nó khó lắm Thôi thua rồi, còn có 6 máu Mẹ Ui rồi vẫn còn hai máu Kẹp cái con con heo anh em ạ à. Ủa bây giờ phải thêm một con đun nữa thì mới mới mới mới chơi được Tôi bán mẹ con này đi cho hai con đun vào luôn và đun một sao mới gọi là Akai Nhưng mà thôi tôi phải dồn đồ cho con Doom Tầm này dồn đồ cho đun Bây giờ dồn đồ cho Doom với cả con một con Velom 2 sao. Anh em ạ. Con Doom này, này nó phải có bờ linh để nó có thể tung trưởng sớm được. Con Doom nó phải có bờ linh để nó tung trưởng sớm. Rồi. Thôi thế thì cái chém lan này cho con Venom. Cái chém lan cho con Venom. Đây rồi Ghép cái cái truyền thánh em ạ Ghép truyền thánh Phải có truyền thánh thì mới chơi được với cái thằng này Tăng cái sức chống chịu trong combat lên Sống dài anh em ạ May ra mới ăn được Khó đấy Chuyện này khó Thêm con đu nữa Chuyện này chỉ chơi được bằng đu thôi anh em ạ Cáo với cả Kể cả là ngộ không Ngộ không đéo nhấc tay luôn Chuyện này có ngộ không thì cũng phải chơi bằng đu, Bán hết chỉ chơi co bằng đu thôi Counter thằng này là cứ phải càng nhiều đu càng tốt Thế thôi đây tôi cho hẳn coi như là là ba con Doom luôn vào đấy Luôn thêm con Doom hai nữa này Thêm một con Doom nữa nào Đéo có rồi Ôi rồi nó ra con Khan ba nữa rồi Thì Doom thì đéo được vào con ca lông đây Có khi mẹ đi mẹ rau này rồi ăn làm sao được nhở Ăn thì đéo được đây Sợ thế Ôi rồi ôi Doom vào đâu đây Ok ok ok ok Chết rồi chết rồi chết rồi Cái con Doom của tôi nó đang bị bắn con Doom có đồ nó đang bị bắn anh em ơi Ui có một giọt máu Sắp chết rồi Ui may quá Tờ Linh được sang phía bên phải Ê lé được một tí Nhưng mà cũng sắp hết máu rồi Ăn được không ăn được không ăn được không Ăn được không bạn ơi Ăn được không ăn được không Úi Úi Ăn được đây Wow Ui được không được không được không được không được không Doom được phát lửa Doom phát lửa Doom trúng Doom trúng Ui ăn được anh em ạ Ui anh em ơi thoát chết trong gần tấc khá thế nhở Đùm khá đấy Được đấy, được đấy Như nào đây Phải cẩn thận anh em ơi, bây giờ phải phải phải phải phải phải, phải lém con Doom sang phía bên này anh em ạ Lém con Doom ở ở bên đấy là nó bờ linh ra cái vị trí Ở phía bên cánh cánh cánh cánh à, phải là nó có cái con con cá lông Đấy, phải chuyển sang bên này, chuyển sang bên này <clears throat> Chuyển sang bên kia là nó nó bờ linh vào cái chỗ, cái lỗ kia là chết đấy May, may, một nào vẫn sống anh em được rồi, thế là ổn rồi, ổn rồi, ổn rồi, ổn rồi Round này có cơ hội ăn Ê, thằng kia nó cướp Doom kìa Nó cướp Doom Ôi, nó cướp Doom Thôi chết tôi rồi Nó cướp được Doom ớ, nhưng mà nó không Doom được Nhưng mà round này có ăn được không đây Trông có vẻ thua Trời ơi, còn mỗi con Doom với con heo sống thôi thì ăn được không Nó còn nó còn cả con khan nó sống kìa Chưa bị tuôn rồi tỉnh dậy đi Tỉnh dậy đi Tỉnh dậy đi làm sao bây giờ Thôi chết rồi Con ca lông của nó tỉnh lại nó bắn rồi kìa Ôi mẹ ơi Đánh nổi không Ủa, Ủa vẫn ăn được đấy Ơ Ơ ơ ơ ơ ơ ơ Ơ như nào như nào như nào Như nào bạn ơi Ui con đùm tín quá anh em ơi Đùm đùm đùm được đấy Ui nhưng mà sắp chết rồi Ui chết thôi được không được không được không Được được được được anh em ơi Ui vẫn sống vào nữa <laughs> Ui được đấy nhở Được đấy nhở Vẫn sống được anh em ơi Được đấy Ui căng thẳng quá Mẹ vẫn chưa có một con Doom nữa anh em ạ Tôi cần một con Doom nữa Một con Doom nữa thôi Một con Doom nữa thôi Một con Doom nữa thôi Một con Doom nữa thôi Căng thẳng căng thẳng anh em ơi Mẹ bây giờ làm sao để để chống cho nó cướp con Doom đấy Bây giờ không thể chống được cái việc nó cướp con Doom Bây giờ không thể chống được cái việc nó cướp con Doom Làm thế nào để lấy được cái việc nó cướp con Doom của mình nhở Đấy chuyển con này sang Chuyển con này sang là được Ok Rồi Bây giờ thì cậu không cướp được Doom Ờ Được chưa bạn ơi Thế thì lần này tớ lại ăn Ăn tiếp lần nữa May quá Nhưng mà nó biết đấy Rao sau nó tỉnh hơn Nó, nó cướp cái con Doom một sao <clears throat> Nó sẽ tỉnh hơn đấy Lừa nó được một rao thôi anh em ạ à. Lừa nó được một rao thôi Rao sau đéo biết thế nào đâu rao này nói chung là ăn rồi Rau này chống cái việc nó cướp được Doom thì là ăn Đấy nhưng mà nó cướp được Doom thì phải cẩn thận Cẩn thận nguy hiểm anh em ạ Càng đấy, càng đấy, càng đấy Rau này ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi Ôi rồi may quá, có cái con Doom nó gánh cho ạ tơ được đấy anh em ơi Gót đỏ mắc binh mà mà Insect có ăn được này Insect kẹp Doom tơ trực tiếp của gót đỏ được Anh em ạ Được quá nhờ Trời ơi bây giờ tôi cần là cần cái con Doom nó lên được hai sao Một con Doom hai sao nữa cho cái con Doom này nó đỡ chết sớm Nhiều khi là Doom một sao nó đéo tung kịp trưởng ấy anh em ạ Cần là con Doom nó tung kịp trưởng để để để, để Doom được chúng thôi Ơ ờ, mà tại sao nó lại kéo cái con Grand Herat xuống dưới nhở Nó ở vị trí kia là nó cướp con sâu của mình à Tại sao thế nhở Ơ, đéo phải rồi, ui rồi nó cướp, nó lừa Nó lừa dây cuối, nó cướp mẹ con đùm rồi, tôi chết tôi rồi Ui, nó cướp được con đùm gì thế, đéo nào nó trả đùm vào con đùm của mình Thôi chết rồi, con đùm của tôi nó bị đùm Đúng không? Ui, tôi chết rồi, con đùm của tôi nó bị đùm giật rồi Thế thì chết tôi rồi Mẹ ơi, cái trận này con đùm của tôi nó bị đùm Ăn cướp rồi anh em ơi Làm thế nào bây giờ Ôi cái con Grand Herat của nó vẫn sống kìa Thôi chết rồi Top 2 mẹ rồi Cay thế nhở Nó lừa tôi anh em à À Ui chết rồi chết rồi Ơ được được được được được Ui giời ơi Ơ à. Ui được Được Ơ sao đứng im kia Ok Đấm đi Đúng rồi Đấm đi Ui, <laughs> Ui được anh ơi Ui trời ơi Vẫn sống anh em ạ à. Nếu hiểu kiểu gì Ui rồi ôi Càng quá Wow Wow rồi đùm đùm gánh thế đùm ơi đùm được đấy nhở? một máu một máu có khi lật kèo anh em ơi một máu có khi nào lật kèo không Trời ơi, căng, căng đấy Được đấy, được đấy Mẹ ơi, cái con đùm Tín thật đấy, con đùm tín thật đấy Không ngờ được luôn ấy Không ngờ được luôn Tôi cũng không, không, không Không có thể là mà tin được ấy Và cái sức mạnh con đùm nó có thể là nó gánh được tôi như thế Bởi vì lâu rồi tôi cũng không chơi cái con đùm này Kẹp vào cái bộ insect anh em ạ được của nó <laughs> Wow Không thể tin được Được đấy <clears throat> Rồi bây giờ cái món đồ này tôi cần cái món đồ gì đây Để tôi xem là cái món đồ gì mà tôi rất cần trong cái round này Bây giờ lấy được cái gì nào Bây giờ một cái BKB 2 tốt Lấy cái BKB 2 Tăng cái sức sống sót Chống chịu ở trong combat Cho con Doom này nó sống dai hơn Ơ ừ, đây rồi À nhưng mà hay là lấy cái cướp điên Lấy mẹ cướp điên con hơn nhở Ừ đúng rồi Cái này nó tăng tốc bánh này Clear nhanh hơn Được được được Lấy cái cướp điên đi anh em ạ Lấy cướp điên ngon hơn đấy ơ ờ, nhưng mà nếu mà lấy cướp điên thì đâu còn slot nhót nhét vào đâu Mẹ ơi thì cướp điên lại nhầm rồi Nhầm rồi không phải lấy cái cướp điên rồi Thôi roll đi À đây rồi Được được được được cướp điên được Ui rồi ôi được quá bạn ơi Cơ hội đây rồi nó sẽ cướp Doom ở dưới cuối đấy Nhưng không sao anh em ạ Tôi xếp như này là nó chỉ Doom được một lần thôi Đứng đấy là Velo nó đập chết thôi Velo mới cả Doom tôi blink sang phía bên cánh phải Ơ đéo mẹ Doom ngu kia Doom vào con Omen tung trưởng rồi ạ Ui với cả Doom vào con đệ ạ Mẹ Doom vào con đệ con Omen với cả con Omen tung trưởng rồi Ngu thế nhờ Cay thế Thua rồi Ồ nhưng mà có vẻ như tôi vẫn đang ăn được anh em ạ Ôi đúng rồi Ăn được không bạn ơi Tớ trông như có vẻ như là tớ đẩy bạn nhiều luôn Ồ Cá lông bây giờ đéo bắn được phế chưa Phế chưa Bị bịt mồm cậu cảm thấy thế nào Sai lầm hộ tớ Ơ kìa, ơ kìa tỉnh dậy rồi à, tỉnh dậy rồi Nhưng mà trông có vẻ không ăn thua Ui xui ui Như nào, cú cuối Ui giời, đấm thẳng vào mặt bạn luôn Nói cho nó nhanh Ui giời <sighs> Hết hồn anh em ạ tôi, tôi cứ tưởng là tôi bị thua Vậy <laughs> là cứ căng thẳng quá anh em ơi Cái trận này căng thẳng thật sự luôn đấy Tôi cũng không ngờ được là tôi có thể chiến thắng được Mặc dù là quả Doom cuối Doom rõ là ngu luôn Doom gì Doom một con đệ Doom con đệ với cả cái con Omen nó đã tung trưởng Nếu hiểu kiểu gì Mà có hai con Doom rồi Tôi có hai con Doom thôi Thế mà cuối cùng vẫn thắng được Ảo thật sự Đội hình mạnh ấy chứ Có phải không Hay là do tôi đánh hay nhỏ Ừ Có thể là như thế nhỏ Thế theo anh em thì lý do là gì mà chiến thắng nhỉ <laughs> Rồi cảm ơn anh em rất nhiều Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá còn thời gian này anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi uh, chơi gấu Assassin Và clip bên phải để xem tôi chơi gấu Mết anh em nhé Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo Bye bye